Thì ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 11 năm 2022 Sản phẩm nhà mặt tiền Nguyễn Du, phường 9, thành phố Đà Lạt, giá 24 tỷ đồng, diện tích 207m2, kết cấu bao gồm một trệt, hai lầu, một phòng khách, 2 phòng bếp, 6 nhà vệ sinh, 6 phòng ngủ, sổ xây dựng riêng, đường nhựa 8m, hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 3,5 km, hai mặt đường gần nhiều biệt thự, khu ăn uống nổi tiếng, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, thiết kế hai căn sát nhau, tiện ích để kinh doanh, tiện ích đầy đủ, an ninh cao, thích hợp để định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Sản phẩm đất mặt tiền Mê Linh, phường 9 thành phố Đà Lạt, giá 25 tỷ đồng một lô, diện tích lô 1 252 m2, lô 2 258 m2, đường nhựa 10 m, hướng hướng Đông Bắc cách chợ Đà Lạt 4 km, cách chợ Chi Lăng và trường học 500 m, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thế đất dương view hồ Mê Linh, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm đất xã Xuân Thọ, Đà Lạt giá 2 tỷ đồng, diện tích 500 m vuông, sổ nông nghiệp riêng, đường xe máy hướng Tây Nam, cách chợ Đà Lạt 14 km, cách chợ dân sinh và trường học 1,5 km, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm đất xã Xuân Thọ, Đà Lạt giá 18 tỷ đồng, diện tích 5.500 500 m2, sổ nông nghiệp riêng, có quy hoạch thổ cư. Đường ô tô hướng Tây Nam, cách chợ Đà Lạt 22 km, cách trường học 1 km, view thoáng nhìn ra phía đồi điện gió. Thích hợp để đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Địa ốc Five Star xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân